là rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thương của chương trình Khám phá bếp Việt. Quý vị thân mến, từ lâu thì ông bà ta đã có câu ăn Bắc mặt Nam. Có lẽ bởi sự phong phú và nét tinh tế trong từng món ăn của miền Bắc mà văn hóa ẩm thực của miền Bắc đã tạo nên một sự nổi bật riêng. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị một món ăn của miền Bắc nhưng mà cũng đang được người dân trên khắp mọi miền đất nước yêu thích đó chính là món bánh cuốn. Và với món bánh cuốn này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một giảng viên giàu kinh nghiệm của trường dạy nghề ẩm thực Nespai. Thưa quý vị, đến cạnh anh Đào lúc này đó chính là cô Phạm Thị Thu, giảng viên giàu kinh nghiệm của trường dạy nghề ẩm thực nestway Dạ chào cô. Cô chào anh Đào. Chào quý vị khán giả. Dạ cô ơi, ngày hôm nay thì anh Đào giới thiệu đến quý vị là chúng ta sẽ thực hiện món bánh cuốn Mà thật sự là món bánh cuốn là một món mà anh Đào ăn rất rất là nhiều lần Không chỉ ở Sài Gòn mà ăn ngay cả Hà Nội nữa Nhưng mà mình không biết cách làm Thì ngày hôm nay phiền cô sẽ hướng dẫn cho anh Đào cũng như là quý vị cách thực hiện nhé cái bánh cuốn này á, là toàn nước Việt Nam mình à, tự bắt vô Nam yeah. Dạ. và những buổi ăn sáng ăn chiều đều yeah. có dạ. thể sử dụng được hết mà quan trọng nhất là buổi sáng ăn một cái bánh mà nó có một cái bột thơm ngon yeah. Dạ. và kèm với một số gia vị khác rồi yeah. chúng ta lại chan nước mắm bằng nước dừa nữa thành à. ra em ăn sẽ thấy rất là ngon yeah. và cô cũng muốn giới thiệu, giới thiệu cho quý vị khán giả để quý vị khán giả có thể làm một cái món rất là đơn giản nhanh mà đạt hiệu quả à, Thưa cô, để thực hiện món bánh cuốn thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị gì ạ? Ừ, cô đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn gồm có Thứ nhất là bánh cuốn là phải có bột gạo này ha à, bột, gạo. bột gạo rồi cô có một ít bột năng yeah. Dạ. Rồi cô có một ít uh, nấm mèo dạ. nấm mèo nấm Để mèo rồi rồi cô lại có uh, cái nguyên liệu chính của mình là thịt nè à, thịt, thịt đây thì à. anh đào thấy cô đã sắc hạt lựu ừ, rồi thịt dạ. cô sắc hạt lựu để cho nó nó nó nó không có bị nát á, thì dạ. ăn cái bánh hấp dẫn hơn rồi sau đó cô vẫn có một ít hành tây dạ. cái quan trọng nhất là hành tím tại hành tím nó rất là ngọt cho thịt à do đó mà bây giờ á rồi ngoài ra thì cái nguyên liệu thêm của mình để mình ăn cho nó hấp dẫn thường thường ta ăn gì á thì luôn luôn là phải có một cái món ngon nhất là nước chấm à, à nước chấm do đó cô chuẩn bị nước dừa tại vì đất nước mình là toàn là dừa không à yeah. Dạ. nên mình nấu nước lạnh uổng mình cứ nấu nước dừa cho nó ngon ha yeah. Dạ. à cô có nước dừa rồi ngoài ra thì à, mình ăn không có bao giờ mình quên chả dạ. à, chả là cái món uh, truyền thống từ hồi nào tới giờ rồi sau này nữa trong cái uh, uh, cái quá trình mà ăn á, cho nó hợp khẩu vị hoặc nó tăng thêm khẩu vị cho hấp dẫn thì người ta lại ăn thêm với nem à. À, có những lúc người ta phải ăn ta chiên thêm cái bánh tôm khô người ta để lên nữa à, à dạ, nó dạ, là như vậy, như vậy à. À, trong món bánh mà nó có tinh bột nhiều thì ta ăn không có ngán đó là em phải có ít rau à, à rau thơm nè dạ. à, không những rau thơm nó thơm rồi mình thêm ngò rí cho nó thơm ngoài ra ăn cho nó mát lát thì chúng ta có củ sắn nữa dạ. ha củ sắn để mình cuộn vô à. khi cuộn vô trong cái bánh á, thì em sẽ thấy nó rất là ngon ở chỗ là nó vừa ăn mà không có bị ngán à, tức là trong cái cuốn bánh của mình mình cắn ra nó có phần củ sắn trong đó ừ, đó ừ, củ sắn đúng rồi nó có tức là nó có rau củ quả đó dạ. à, ngoài cái thịt ra có rau củ quả còn à, đến khi mà mình tráng cái bánh à, cuốn ra ngoài dĩa rồi cái mùi hấp dẫn à, nó tạo cho kích thích món ăn đó là cái gì hành vi các à. em phải à. để hành vi lên trên thì khi dạ. mình ăn thì mình thấy nó giòn giòn rất là thích à đấy không vừa em thấy không lại vừa có à, cái à, giòn nữa, nhưng mà rồi. cái này thì mình phải phi phi trước và mình để lâu cho dạ. đừng để cho nó bị mềm thì nó cũng không không có ngon dạ cho nên là cô đã bọc lại ừ, cô đã bọc lại cô phi rồi cô bọc lại rồi em biết không cô sẽ lấy cái giá này nè cô không phải luộc mà cô hấp à, hấp. À, cô hấp giá này chung á rồi xong sau khi hấp giá xong rồi cô sẽ trộn chung với rau tất cả các loại rau cô hòa quyện nó lại để rồi mình để à, ăn kèm với lại à, tất cả các cái món ngon ở trên cái đĩa bánh cuốn của mình dạ. cô ơi, tại sao mình không luộc mà mình phải hấp cô tại luộc thì nó ra nước em à, à. à luộc nó ra nước còn hấp á nó tụ nước lại nó rất là ngọt cái giá dạ. nó đảm bảo là cái độ dinh dưỡng ừ. hơn đúng không ạ ừ. như vậy rất là nhiều nguyên liệu nhưng mà anh đạt cũng đã cố gắng ghi nhớ rồi vậy thì bước đầu tiên viên chúng ta sẽ thực hiện là gì đây ạ? À? à, trước khi tráng bánh cuốn thì cô phải chuẩn bị chắc chắn là phải có bột với nước à. à trước khi có bột với nước thì cô bắt sẵn một cái nồi nước cho nó sôi lên để lát à. mình có hơi mình hấp dạ rồi. có nghĩa là trong lúc chờ nước sôi thì mình sẽ à đó mình làm bột xong rồi sau để khi bột á mình pha mình để đó thì bắt đầu cô sẽ xào nhân ha dạ. à bây giờ cô sẽ pha nha nếu mà ừ, để cho quý vị khán giả nắm được là bột nó vừa ngon mà vừa à, vừa vừa không có bị ờ, ừ, cứng quá à. hoặc là không bị nhão quá à. thì ờ, mình có cái cái định lượng dạ. định lượng ví dụ hôm nay này cô sẽ làm 100 gram bột à. 100 gram bột cô như sẽ... vậy là quý vị phải nhớ rõ định lượng mà ngày hôm nay cô chia sẻ với chúng ta để chúng ta có được một món dạ. bánh mà không cứng à. quá và cũng không mềm quá đúng không ạ 100 gram bột gạo và cô sẽ bỏ 200 gram nước vô dạ 100 gram một cà ừ, tức là tỷ lệ 1 2 dạ. à, dễ nhớ mà ha nước mình dùng đây là nước sôi hay là nước nguội à, nước nước nước lọc á nước dạ. lọc bình thường thôi dạ nha à, để cho cái bánh nó mềm mà nó dẻo á cái cô sẽ cho thêm vô trong này một muỗng tức là 20 g bột năng 20 gram là một muỗng này nè em ha dạ. xong rồi cô cũng lại bỏ 40 gram nước vô nữa tức là cũng đều là tỷ lệ 1 2 ha rồi như vậy là cô để đó nha lát nữa mình tráng ha nó có bột năng của bột gạo rồi trong khi nó nở thì cô sẽ chuẩn bị à, bắt lửa và cô xào nhân để xào thịt đó là cô sẽ bỏ vô hai muỗng dầu ăn nha dạ. hai muỗng dầu ăn sau khi chảo nó nóng rồi cô bỏ hai muỗng dầu ăn vô rồi anh đào sẽ lấy hành tím cho cô bỏ dạ, vô à đây cô sẽ bỏ vô trong này hành tím nó nếu mà nhiều nó ngon lắm nha dạ. à, cô bỏ 40 gram tức là hai muỗng này dạ. đó nó thơm đúng không nó thơm càng càng có hành tím nhiều nó càng thơm dạ. sau khi ờ, cô thấy hành tím nó thơm ngon rồi ha dạ. cô sẽ bỏ vô thịt đúng không cô thịt dạ rồi thịt heo đã sắc hạt lựu các ờ, em em em em để ý là cô sẽ xào hành tím mà cô xào cho thơm nha chứ nếu mình vừa bỏ vô là nó không thơm á thì mình à, mình mình xào thịt giống như thịt luộc á dạ. cô em thấy có một số người à, không cắt hạt lựu mà họ lại à, băm thịt ra được băm được băm được thì mình ăn chung là thịt bằm thôi nhưng cô thì cô cô cô muốn ăn cho nó khi mà mình mình mình nhai mình nhai cái bánh cuốn ở trong nó có cái thịt á à. à. rồi rồi xong cái mình chuẩn bị tới ờ, củ hành dạ. củ hành trắng mình sẽ đảo sơ thịt để cho cái thịt bắt đầu săn lại thì mình mới bỏ củ hành trắng vào đúng không ạ mình sẽ đảo thịt này trong khoảng bao lâu ạ à? à mình đảo khoảng chừng 3 phút ha dạ. 3 phút tại mình vẫn còn thời gian còn lửa để mình làm qua cái khác dạ. ví dụ như cô bỏ xong ha rồi cô bỏ củ hành vô nè đó củ hành vô rồi cô bỏ nấm mèo vô nè à, nấm mèo mình à, sắc sắc vuông cũng được sắc sợi cũng được nhưng mà thường thường dày là mình dễ cuốn thôi dạ. mình sẽ trộn cả hỗn hợp này trong khoảng ừ. bao lâu nữa cô à, em sẽ nhìn em thấy khi nào mà cái chảo nhân của mình nó ráo à. thì em sẽ lấy xuống nghe bây giờ cô sẽ bỏ vô trong này củ sắn đó đào lấy giùm cô củ sắn củ sắn thì mình à, mua về rồi à, sơ chế xong mình à, mình mình cắt hạt lựu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để khi mà à, mình xào chung á nó nó đều tay nha chứ nhiều nếu mình nếu mà mình cắt mà mình cắt sợi thì nó lại à. nó lại không hợp nữa không dạ. đó đâu nghĩ nó như mình nấm lèo à, mình đó. cắt sợi thì củ sắn mình củ sắt sợi à. Dạ. dạ. củ sắn cô bỏ vô khoảng 100 gram thôi Rồi bây giờ bắt đầu cô nêm vô nha Dạ, nêm gia vị đúng không ạ? Ừ. Rồi bây giờ á, à, em lấy dùm cho cô một ít à, nước mắm ha, dạ. Nước mắm là không thể thiếu ở truyền thống Việt Nam của mình là lúc nào cũng chút xíu nước mắm là Cô sẽ bỏ vô trong này khoảng Đây, dạ. chỉ có một muỗng cà phê nước mắm thôi ha Rồi, rồi cô sẽ bỏ vô trong này một muỗng canh bột nêm dạ Rồi cuối cùng là cô cho ít đường vô ha Làm ít đường nữa mà Đường á, nếu em ấy thì em bỏ một muỗng này khoảng 20g mà con ha Dạ Cái cái cái thơm nhất là gì biết không? Dầu mè à. à. do đó mà bỏ dầu mè vô đây cho cô Cô cũng sẽ lấy một muỗng cô bỏ vô đây Dầu mè, dầu mè đây dù mẹ cô chế vô cũng trong vòng một muỗng cà phê thôi ha em bỏ nhiều nó sẽ gắt nghe không à ừ. có nghĩa là khi hỗn hợp này chín rồi mình mới bỏ dầu mè vô ừ, đó nó gần chín rồi mình bỏ vô và đặc biệt là cái nhân của mình đó là nó nó nó nó vừa ăn mà nó khô dạ. nha chứ nó không đừng có chảy nước giờ thì em ngửi thấy mùi thơm quá ừ. <laughs> có lẽ đã đầy đủ hết gia vị rồi đúng không ạ mình chỉ xào cho thêm một chút nữa cho chín thôi à, xào cho nó ráo lại á giờ là cô đã à, xong nhân rồi nha rồi cô chuẩn bị mình nấu nước mắm à nấu nước mắm sau khi cô xào nhân rồi em thấy không nhân nó khô ha dạ. nó khô nó thấm mà nó không có bị chảy nước dạ. à, do đâu à, do do mình để lửa lớn chút xíu á thì à. nó sẽ không có bị chảy nước à. Okay. bây giờ cô sẽ chuẩn bị xong nhân rồi Bây giờ mình nấu nước mắm để ăn bánh cuốn Anh Đào ha Anh Đào sẽ lấy một cái tô để cô đông ra cho nó đúng định lượng cho nó ngon ha Rồi bây giờ con sẽ đổ cái dừa ra à. đổ phần nước dừa này ra tô Sau đó à. mình đông nó sẽ dễ hơn đúng không ạ? Nó, nó đúng định lượng hơn Rồi bây giờ mình sẽ đông ra Bằng cách Cô sẽ cho ba chén nước dừa Đông ba chén ạ à thật sự thì khi ăn thì con không biết là trong nước mắm có nước dừa à. và mình cứ cảm nhận nó ngon không biết tại sao nó ngon cái hậu nó ngon ha nó béo rồi cô sẽ bỏ ba chén nước dừa nửa chén nước mắm dạ. nửa thôi dạ. nếu mà bỏ nguyên thì nó mặn cưng hang dạ. rồi nửa chén nước mắm và cô bỏ vô một chén đường một chén đường à, cô không quên dằn tí muối một chén đường à. đây à, ít muối bây giờ mình sẽ bắt lên nha bắt lên khi nào nó tan đường là được mình có cần khuấy trước khi bắt có chứ dạ đây ạ à. em khuấy cho con nha mình sẽ đun trong khoảng bao lâu ạ à? khi nào mà tan đường hết á chị ha à, à tan đường hết để cho nước mắm nó, nó an toàn á, thì cũng nấu nó lên cho nó an toàn mình sẽ đun với lửa to hay là lửa nhỏ riêu thôi riêu riêu dạ. cho nó tan đường à xong nước mắm rồi mình sẽ hấp giá đúng không cô hấp giá cho nó nó nó nó, nó, nó chín nhẹ vậy cũng dạ. không mà đây cô sẵn cái nồi ờ, nó có cái cái độ hấp gì là cô bỏ vô đây là hấp được à. rồi à. thế rồi ừ, sử dụng luôn nó tiện giá thì chắc là mình sẽ hấp rất nhanh thôi đúng không cô? À, mình để mình lâu quá nó không giòn nữa con hiểu không? Nó giòn mà nó mềm Đây, đây. Rồi cô sẽ gấp giá ra nè Giá nó rất là nhanh con hiểu không? À. Mình để giá mà nó chín rụt quá không có ngon à. Như vậy thì ăn lúc bây giờ nó vẫn còn một chút độ ừ. giòn Độ giòn Dạ thôi phần nhân bánh thì mình cũng làm xong rồi làm xong cả phần nước mắm nữa ừ. à, khuấy bột xong rồi hấp giá rồi bây giờ đến gì nữa ạ à? giờ mình sẽ chuẩn bị rau ha dạ. rau thì cô sẽ à, dùng uh, rau thơm à. mà chỉ hai loại thôi đó là, đó là rau quế với lại húng cây dạ, nha rồi sau khi cô sắc này xong thì cô kèm vô ít ngò nữa nó mới à, thơm à, đặc biệt là như vậy ha bây giờ cô sẽ cắt À, cắt vừa vừa đừng có nhuyễn lắm ha dạ yeah. cô ơi bây giờ tráng bánh thì có phải tráng bánh mình cần một cái gáo dừa giống như thế này đúng không ạ Ừ, tại vì, vì, vì dân gian mình là dừa yeah. Dạ. nên lấy cái gáo này tráng nó rất là dễ thương yeah. Dạ. mình cũng có thể xài một cái vá bình thường giá nhôm nhưng nó không có đẹp không biết yeah. Dạ. không do đó tráng cái này nó vừa tròn mà vừa để mình để quay ra nữa à. à giờ cô sẽ tráng cho em coi ha dạ dễ dàng như thế nào thì bây giờ à. muốn xem ngay đây ạ giờ mình chờ nước thật sôi nha cưng dạ. trước khi tráng thì à, em sẽ lấy một ít dầu ăn ha à. em à, em em bỏ vô trong à, à, cái mâm của mình mâm để cho nó đừng có dính cái mâm thôi còn à, có nhiều người người ta không biết á, người ta lấy cái dầu này ta tráng lên cái à. cái này là à. không không không được nó sẽ không có nó bí nó không có lên hơi được ha à có nghĩa là để không ừ. dính thì mình chỉ có tráng dầu lên ừ. mâm thôi dầu lên mâm dạ. ra cái bánh mình ra luôn Dạ. cô chuẩn bị sẵn cho mình một cái cây tre để mình dít bánh nè em thấy không à. cây tre cái gáo dừa ha dạ. đó để mình làm là à nó hồn quê khi nước nó sôi rồi cô sẽ bắt đầu yeah. Dạ như vậy là để tráng bánh thì chúng ta phải đun nước thật là sôi ừ, uống nước sôi và các em nhớ tránh là đừng để cho nước quá ít à. à, nước nhiều quá thì nó nhảy lên bánh mà nước ít quá thì nó không có lên hơi coi bây giờ mình tráng bánh đúng không ạ ừ. giờ sau khi nước sôi nha à, nước sôi xong á cô sẽ múc vừa phải thôi nha à. xong cô dở nắp ra và cô đặt ảnh vô ha đặt vô giữa là cô sẽ quay nha à. cô quay cho nó đều bánh đừng có để nó chỗ dày chỗ mỏng không ngon dạ cô, cô, cô vừa quay xong cái là cô đậy lắp liền liền đúng là với cái gáo dừa này ừ. anh nào thấy là rất là dễ tráng à. và chúng ta chờ trong khoảng 20 giây ừ, khoảng 20 giây là xong dạ sau khi 20 giây đó xa xong á là ăn cho bánh ra trong khi cuốn nhân thì nó tráng cái bánh khác à. vậy cái dấu hiệu nhận biết là ngoài việc canh thời gian ra thì có cái dấu hiệu nhận biết là trên bánh để mình biết là nó đã chín không ạ à? khoảng 20 giây mà đủ lửa thì dở ra thì sẽ thấy bánh nó phình lên à, nó có sẽ phình lên nãy giờ con đếm 20 giây chưa dạ chắc đủ rồi đó ạ à, dạ. hả giờ cô dở ra để lấy bánh nha dạ. Hmm giờ cô sẽ lấy bánh ra dạ mình sẽ đút một cái cây tre à. và vừa nhúng nước vào đúng không ạ à, nhúng nước để cho nó dạ. dễ lột á dạ. rồi cô sẽ kéo từ từ từ từ dạ. à. wow. mình sẽ để lên một cái à, mâm mà mình đã thoa dầu ừ, thoa dầu mà ít thôi đừng nhiều quá nó ngán nha rồi bây giờ cô sẽ à, Rồi bây giờ cô sẽ à. này cô cuốn bằng cái cây luôn nè ha dạ. đó ừ. mình chỉ lăn cái cây là cái bánh ờ, lăn cái cây nó đi dạ. xong rồi cô đặt đây dạ. à cô kéo đó. cái cây ra là mình có cái bánh hoàn chỉnh nè ha dạ rồi trong khi đó thì cô tiếp tục cô làm, làm cái bánh nữa bạn đổ lên ở giữa xong ừ, đổ ở giữa rồi mình à, mình tráng từ trong tráng ra ngoài dạ. thì nó đều à. hen lại nắp lại trong vòng ừ, giây trong 20 giây dạ. khoảng 20 giây là cô lấy ra cô thấy cái bánh nó phình lên là chín rồi đó ha dạ. đó cô sẽ để tôi cô quay một chút chút xíu để cho cái mí nó đang dễ lột ra à. thấy không thấy cái cô kéo ra nè thấy không đó xong cô đặt lên đây đặt lên một chiếc mâm đã pha dầu rồi xong cái cô đổ nhân vô cô bỏ nhân vô rồi mình sẽ cuốn tương tự như dùng cây tre cuốn lại như à, lấy cây tre nó cuốn thì nó nó đẹp hơn yeah. Dạ. bây giờ cô sẽ dùng cái tre này, yeah. Dạ. cô lăn từ từ từ thì cái nhân nó sẽ nhìn lên thấy ẩn cái nhân à. rất là ngon thấy không à. Ừ. hen rồi oh, đẹp mắt rồi bây giờ cô sẽ bỏ vô đây như vậy chúng ta đã có hai cuốn bánh đã được cuốn rất là đẹp mắt như thế này nhìn phần thịt nổi lên ờ, phía dưới lớp bánh rất là ngon miệng ạ à. mình làm tiếp cái thứ ba hả cô à trong khi chờ đợi yeah. Dạ. trong khi chờ đợi thì cô ờ, cô tráng cái bánh này xong rồi cái cô quay lại wow bánh phồng lên rồi đúng không ạ ừ. một dấu hiệu để nhận cho nhận biết là bánh đã chín sau khi mình có ba cái bánh cuốn nhân rồi ha cô sẽ cắt chả để lên cho nó hấp dẫn mà nó ngon nữa ha đó nha dạ, rồi cô có, à, cắt xong rồi cô còn cắt nem nữa nha dạ. như vậy thì à, à, à cô sẽ à, trang trí này cho nó đẹp nha ha dạ. rồi chiếc nem cũng vậy em và ừ rồi ha bây giờ cô sẽ để giá ha để giá một bên giá hấp mình để một bên giá hấp một bên yeah. Dạ. và cô để rau vô ha ừ. rau rau nó có cả salad thì rất ngon yeah. Dạ. rồi cô mới đặt cái rau thơm này lên ừ, một ít salad rồi à, đó Vị bánh của mình như thế này là đã hoàn tất rồi đúng không ạ? Nhưng mà con nghĩ là để ngon miệng hơn thì mình sẽ cần thêm một chút hành phi nữa đúng không? Đó, đây là hành phi là lúc nào cũng có hành phi là rất là ngon. Yeah. Dạ. Con rải lên trên bánh như vậy thì nó rất là hấp dẫn phải không? Yeah. Dạ. Rồi cuối cùng là mình sẽ múc nước mắm ra. Yeah. Dạ. Nước mắm mà lúc nãy mình nấu lên rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một ít ớt vô đúng không ạ? Ừ. đây ớt nó sẽ nổi lên trên mặt ha nhìn rất hấp dẫn không thấy không yeah. Dạ. rồi như vậy là chúng ta sẽ có một phần bánh cuốn kèm với một chén nước mắm như thế này ừ. cô ơi giờ mình có một dĩa bánh đẹp mắt như vậy thì con muốn thử xem thử có ngon hay không cô cho con thử nha ừ. Yeah. cô mời con thử nha trước khi thử cô cắt cái bánh này nè ha cho nó đẹp rồi rồi như vậy là sẽ dễ gấp hơn nữa mà con ừ. sẽ gấp một miếng bánh rồi cho một miếng giá vào cùng với một miếng giá đúng không ạ ừ, một ít rau ừ. con gấp thêm một miếng chả nữa nha à rồi con cho một miếng nem vô dạ. nem chua à bây giờ giờ dạ, mình sẽ chan nước mắm lên trên đúng không ạ rồi giờ dạ, con thử nha cô <laughs> thấy thế nào Dạ, đầu tiên là khi mình cắn miếng bánh ra ở phía trong nó có phần thịt hạt liệu và có nấm mèo mình dai, mình dai nó sực sực rồi có cả sắn nữa tạo thêm độ giòn rất là ngon miệng thật sự của thu biết hôm trước đây mỗi lần mà ăn bánh cuốn á, thì anh đào nghĩ rằng là mình chỉ có thể ra tiệm ăn thôi tại vì với một món ăn nó cũng khi mình ăn thì mình nghĩ là nó cầu kỳ như vậy thì không bao giờ dám bắt tay thực hiện ở nhà cả nhưng mà ngày hôm nay với những công thức và chi tiết mà cô hướng dẫn thì anh đào nghĩ rằng là không chỉ anh đào đâu mà tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình đều có thể thử ngay tại trang web của nhà mình và đừng quên đồng hành cùng với hành trình khám phá đầy thú vị của khám phá bếp việt nhé xin được cảm ơn cô thu đã nhận lời mời đến tham dự chương trình thì đây thì anh đào và cô thu xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại